rồi lời nói tiên long có tài xin ờ, gửi lời chào lời chúc sức khỏe đến toàn thể tất cả anh em nhé đấy thì hôm nay ờ, lộc tiếp tục làm video clip giới thiệu cho anh em về tất cả các loại sản phẩm ha <laughs> cờ bạc bịp hiện nay đó các anh em nhìn trên màn hình thì bên cơ sở mình chuyên cung cấp tất cả các loại như là bầu cua tài xỉu chén bát camera thau thùng thau nhôm camera đó, sóc đĩa hay là máy đánh bài ha hay là tài xỉu bầu cua bịp đấy đều cung cấp cho anh em chơi năm 2021 này anh em nhé đó thì gần hết năm 2020 rồi thì bắt đầu sang năm mới rồi thì anh em à, xem video đó hãy lựa chọn cho mình một nơi uy tín nè trước tiên là uy tín nè và sản phẩm nó phải chất lượng hoàn toàn tuyệt đối cho anh em luôn để anh em có thể chơi ha mình đã mất tiền rồi mình mua đồ về mình để có thể gỡ gạt lại mình kiếm chút vốn hoặc là như thế nào để gỡ lại đồng tiền đó thì hãy lựa chọn những sản phẩm uy tín và chất lượng tuyệt đối cho anh em luôn đó tuyệt đối uy tín luôn anh em nhé hoàn toàn uy tín 100% cho anh em luôn các anh em chỉ cần alo của mình qua số điện thoại 0981 521 779 là 0966 521 779 nhá sẽ gặp trực tiếp mình đó các anh em muốn chơi sản phẩm nào bài lá nè ha đấy bài lá này bài lỗ công ty này hoặc là bầu cua tài xỉu đều có anh em ha đó còn rất rất là nhiều nữa nhưng mình làm video thì nói chung ra thì nó có thời lượng và nó không thể nào quay hết cả nhà cho anh em xem được thì mình chỉ quay sơ sơ về những mẫu sản phẩm thôi các anh em xem là à, là các anh em đủ hiểu rồi đúng không đó đồ đạc rất là nhiều đó các anh em chơi hãy liên hệ mình hỗ trợ cho anh em 24 trên 7 nha đấy thì hôm nay đọc phát tài sẽ làm thêm một cái video ha nói chung ra những sản phẩm này nó không phải là mới nữa nhưng mà nó vẫn cũ nhưng mà bắt đầu vào năm 2021 nó có thể là hỗ trợ cho anh em những anh em nào mà chưa biết ha, biết tới những sản phẩm bài lá này bài lá thì nó có rất nhiều loại cách chơi ví đổ bài áo quần đổ bài ừ, hoặc là bài lỗi công ty công ty là bài lỗi gì công ty nó có ba loại bài lỗi thứ nhất bài lỗi tam giác bài lỗi ô vuông và bài lỗi số đó và bài máy máy là như thế nào máy là các anh em phải kèm theo bài ha và bộ bài đó gọi là gọi là bài máy cháo được bài vô và cầm máy bà, nó sẽ báo cho anh em chơi ba cây liên hay là binh sập xám binh ấn độ gì đấy tích tình tịch đó rồi thứ hai nữa bài chì dách xì tố đó nó có sản phẩm hai loại sản phẩm thứ nhất sẽ có một người ở nhà trực tiếp báo cho anh em soi được đích báo cho anh em đánh cái thứ hai sẽ có một sản phẩm một mình các em chơi không cần ai phải đọc cho anh em vẫn có thể là những sản phẩm đó nói chung là cao cấp rồi thì anh em nào mà cảm thấy mà nó dư giả hay là muốn đầu tư những sản phẩm nó chơi nó chất lượng và uy tín chất lượng nha và thật uy tín nha thì vẫn có thể sử dụng sản phẩm đó tại vì giá cả nó hơi cao một tí anh em nhé đấy thì hôm nay video clip này mình giới thiệu qua cho anh em tiếp theo về sản phẩm như là bài lỗi công ty đó thì những video trước thì mình đã làm cho anh em về bài lỗi tam giác bài số rồi thì hôm nay Lộc sẽ làm và chứng nhận và chỉ cho anh em biết được cách chơi bài lỗi ô vuông đó và mình xin nói là những anh em nào mà chưa biết có thể hiểu rõ và biết thêm về cách chơi bài lá biệp nha anh em nhé còn anh em nào biết rồi á thì hưởng à, like cho mình nhé like và à, comment bên dưới video à, những thắc mắc sai sót gì thì mình sẽ liên hệ lại cho anh em <clears throat> đấy thì bây giờ trên uh, tay của mình á, sẽ là một bộ bài đây gọi là bài lỗ ú vuông anh em nhé mình sẽ lột cái bộ bài này ra và mình sẽ chỉ cho anh em xem và cách chơi bài lỗ ô vuông này là như thế nào đó, bài này là gọi bài cứng anh em nhé bài này là gọi là bài cứng <clears throat> chứ không phải bài mềm như hồi xưa nữa bài xưa bài mềm thì không ai chơi nữa anh em nha đây là gọi bài lỗ ô vuông đó trên tay của mình là một bộ bài lỗ ô vuông nó sẽ là ba hai con teo nó vẫn là có hai con teo anh em thấy không vẫn phải có teo đàng hoàng giống như bài chợ bình thường nhưng mà nó sẽ là một bộ bài lỗi ha nó bộ bài lỗi nó sẽ có dấu cho anh em để các anh em nhận biết được cái bài đúng không khi mà các em chơi nếu như các anh em nào biết rồi thì mình nói những anh em chưa biết thì đưa bộ bài lên các anh em biết được bài gì đâu cũng giống như bài chợ bình thường đúng không đó vẫn giống như bài chợ bình thường thôi không có thể nào biết được đâu còn anh em nào biết rồi á, thì mình không nói nhé đó thì bây giờ mình sẽ tư vấn cho anh em những anh em nào chưa biết thì bây giờ mình sẽ lấy uh, <clears throat> từ C từ C cho tới già nữa nha một bộ bài này nha đó mình sẽ chỉ hướng dẫn cho anh em cách chơi bài lỗi bài lỗi à, công ty này là như thế nào đó thì khi đi chơi các anh em bỏ được bộ bài này ra đúng không thì à, các anh em chơi xì dách đi à, hoặc là chơi bài nào mình không còn biết nhưng anh em biết dấu thì anh em vẫn có thể chơi được đúng không anh em à, thì bây giờ ô vuông là nó lỗi như thế nào đó mình sẽ để thứ tự từ một đến dài nha và mình có thể biết được từ xì cho tới già và biết được ha từ xì tới già thì bây giờ ô vuông thì anh em nhìn trên ô vuông này đó Nó, nó sẽ mất một góc này đây các anh em nhìn kỹ vào đây nha nó sẽ mất góc này nó sẽ là cái xì đúng không anh em đó tiếp tục này tiếp tục nó sẽ mất góc này trên nó là CK2 đó mình sẽ làm nhanh luôn nha các anh em nhìn là ô vuông mất góc nha nó sẽ mất góc hết đây nó sẽ là cây ba đúng không tiếp tục nó sẽ là cây 4 này nó sẽ bắt đầu nó sẽ cạnh này nó có nó sẽ mất góc đây cây 4 ha đó, tiếp tục nó mất góc bên này là cây 5 đúng không anh em đó 5 đúng không tiếp tục nó sẽ mất góc hết đó, mất góc trên hết anh em thấy không mất góc trên này hết này đó là cây 6 đúng không tiếp tục nó sẽ mất góc bên bên tay phải của mình mất góc trên này cây 7 ha tiếp tục nó sẽ mất góc dưới là cây 8 anh em nha các anh em nên nhớ nó cực kỳ đơn giản thôi đó cây 8 đúng không tiếp tục nó mất hết bên này là cây 9 đó tiếp tục nó mất góc dưới này là cây 10 đúng không anh em đó cây 10 tiếp tục ri ri nó sẽ mất hết ha ri nó sẽ mất hết đó ri nó sẽ mắc hết nè đó đúng không tiếp tục nó mắc góc bên dưới đúng không đó đầm đúng không già nó sẽ là còn nguyên đúng không già nó sẽ là còn nguyên cho anh em luôn đó đúng không đó thì mình sẽ sơ qua giới thiệu sơ qua về bài lỗi ô vuông này đó nhiều anh em thì chưa biết thì hãy xem video clip này nhé để biết về sản phẩm là bài lỗ công ty nó là như thế nào à, còn nhiều anh em nào biết rồi á thì mình không có ái nhiều đúng không còn anh em là cái video này là mình làm cho những anh em nào mà chưa biết nhá đấy thì anh em nào mà muốn mua sản phẩm bài lỗ công ty này liên hệ với mình hoặc là kết nối Zalo Facebook qua hai số điện thoại 0981 521 779 nhá hoặc là 0966 521 779 sẽ gặp trực tiếp mình nha đấy thôi thì mình sẽ khép lại video này tại đây nếu anh em nào cần á, thì hãy liên hệ với mình mình sẽ hỗ trợ cho anh em 24 trên 7 nhé chào anh em chúc anh em ờ, năm cuối năm 2020 này thành công và đầu năm 2021 này chiến thắng được rỡ nhé